thì đúng là nó khổ tân chiều là sau này sau này ừ. chính chủ cần bán nhà 70 m vuông tại phố Tân Triều Thanh Xuân Hà Nội đây chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây là nhà được xây thiết kế là 6 tầng ở bên trong là được uh, chia là thành uh, ờ, 10 năm phòng trọ và đang là cho thuê Đấy. tổng diện tích xây dựng là 70 m có hướng chính là hướng đông bắc đang được chào bán với giá là 6,5 tỷ Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà cho mọi người được biết đây là phía ở trong tầng 1 của ngôi nhà à, tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng à, một phòng trọ và một uh, khu để xe đây toàn bộ diện tích ở đây đều là khu để xe đấy và toàn bộ căn nhà được thiết kế là bao gồm là 15 phòng đây là ở phía bên trong của phòng Đấy, phòng sẽ được uh, thiết kế hoàn thiện là bao gồm là điều hòa này khu uh, vực uh, nấu nướng này và khu vực vệ sinh tổng diện tích của căn phòng là khoảng 20 mét vuông toàn bộ cửa thông phòng đều là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt Giá phòng trọ cho thuê ở đây là đang rơi vào khoảng 2 triệu 8 đến 3 triệu trên một căn phòng. Đấy thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên uh, tầng 2 các tầng bên trên để cho mọi người uh, có thể biết rõ hơn. Thì từ tầng 2 đến tầng 5 là mỗi một tầng chúng ta sẽ được chia làm 3 phòng. Đây là phía phòng ở bên ngoài. Đấy, tất cả các phòng là đều được lắp đầy đủ là điều hòa này, khu vực nấu nướng bình nóng lạnh và thiết bị vệ sinh tất cả đều đầy đủ hết có cửa thông ra rất là thoáng lấy ánh sáng và không khí gạch tắt nền đều là sử dụng là gạch à, granite loại một đây là phòng thứ hai Đấy, phòng thứ hai là có cửa sổ để lấy thoáng ra phía bên ngoài và lau cầu thang này Đấy, chúng ta có cửa thông ra giếng rời nữa điều hòa khu vực vệ sinh và khu vực uh, nấu nướng tất cả đều được à, thiết kế và bố trí rất là hợp lý diện tích 20 mét vuông có thể đủ cho một gia đình nhỏ hai vợ chồng và con cái ở đây là phòng chống cục đây là khu vực vệ sinh ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5 nó sẽ được thiết kế là giống hệt nhau là mỗi một tầng là sẽ được chia làm 3 phòng Đấy, cầu thang rất là rộng và mỗi một phòng là đều đã được lắp à, công tơ điện riêng Giá điện nước cho thuê đang ở đây là tiền điện thì sẽ là 4.000 đồng một số Tiền nước thì là 40.000 một người Tiền mạng sẽ là 100.000 một phòng Và tiền uh, vệ sinh rác thải là 10.000 một người Quanh khu vực rất là nhiều trường đại học như trường à, Đại học Kiến trúc Đại học Công nghệ Biêu chính Viễn thông Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Đại học Hà Nội và rất là nhiều các trường cao đẳng khác Học viện An ninh Nhân dân Đấy. Đường xá rất là thuận tiện Đây là tầng 6 thì sẽ được thiết kế là bao gồm hai phòng Và phía bên ngoài là một sân phơi chung Đấy, Toàn bộ sân phơi là sẽ được uh, ờ, lợp mái tôn Và bắn chuồng cọp rất là an toàn Đây chúng ta có thể thấy là khu vực xung quanh đây Đấy, dân cư ở rất là đông Rất là nhiều chung cư và rất là thuận tiện Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 70 mét vuông, hướng chính là hướng đông bắc, nằm tại Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội. Đang được xây theo hình thức là chung cư mini cho thuê. Được xây là 6 tầng. Thiết kế là 15 phòng trọ đã hoàn thiện xong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 quan tâm theo dõi video của chúng tôi xin chân thành cảm ơn